em có những cao thủ nguy hiểm á thì không biết anh chống đỡ được không ạ à? em thấy anh nhát quá thôi để em em, em thủ ừ, vậy đi vậy cũng được mời bạn nữ Thôi, bây giờ giới thiệu về mình đi Dạ, trước tiên là em gửi chào tới chào và chúc sức khỏe tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ bên rèm và toàn thể vì uh, khán giả trong ngày hôm nay. Em tự giới thiệu em tên là Nguyễn Hùng, quê gốc em ở Quảng Bình và hiện tại em đang công tác ở Đồng Nai. Em uh, về uh, công việc gì? À, em bên uh, quản lý điều hành uh, phương tiện của phòng hậu cần sư đoàn 302. Rồi mà bạn gái? Là em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân, 23 tuổi, uh, hiện đang làm sales admin trong công ty sự kiện ngàn thông dạ quê quán em là ở đồng nai ạ à. hiện nay em đang làm việc ở đâu dạ ở thành phố ạ à. mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em dạ điểm mạnh của em là thân thiện uh, hoạt bát uh, nói chung cũng dễ tiếp xúc còn mà nhược điểm của em á là lùi và không biết nấu ăn hả thì bình thường hiện giờ là ai nấu cho em ăn dạ mẹ em nấu em ăn à đang còn ở với mẹ dạ ủa em trai dạ em uh, có khi nào nấu cơm không Dạ có Có hả? Mình làm hậu cần Mình quản lý ờ, về hậu cần tức là ăn uống trang thiết bị này kia hết luôn đúng không em? Dạ em bên ờ, chuyên bên ờ, phương tiện xe cộ anh Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc Còn à, hạn chế hạn chế là ít nói và thiếu tự tin à, chưa lòng đông và chưa các các bạn nữ khác giới à, khác giới sinh hoạt cộng đồng xã hội thì đông người thì em có mạnh mẽ không dạ cái đó mình à, làm theo chức trách chuyên môn thì cứ thế làm thôi à, chuyên môn thì làm được đúng không dạ nhưng mà tán gái thì yếu hả <laughs> chín chắn vững vàng nhưng mà đối với tình yêu thì bao giờ cũng nhút nhát hết trơn á Ngon cái tật xấu nào nữa không à, tật xấu hả chị ừ. nói được không chị được chứ phải nói chứ dạ chị mắt em to quá nên nhiều lúc em ngủ á chị bạn em không biết em ngủ em thức <laughs> ồ oh, mắt bên đó to lắm hả to lắm À, nhưng mà ngày hôm nay một số đặc biệt như thế này em có cảm giác như thế nào khi là người bạn trai bên kia là một ừ, sĩ quan dạ chị em rất là thích tại vì lúc đầu <laughs> tại vì lúc đầu em cũng định thi vô quân đội nhưng mà lúc đó theo em tìm hiểu đồ á là phải ra tới ngoài bắc để học mà trong khi đó em không biết nấu ăn rồi ba mẹ cũng vậy em sợ nên ba mẹ cũng cho đi luôn sợ gì xa hả chị à sợ xa nhà ừ, bốn năm đại học của em học ở đây á là tuần nào em cũng về nhà mà còn học ở ngoài đó thì chắc một năm em chưa về được hai ba lần nữa chị nên vậy thôi em cũng không đi nữa à, chứ hồi đầu là thích dạ. cũng thích thi vô bên đó dạ. thi vô gì dạ hậu cần hậu cần luôn ở đó thi vô giờ đâu cần lên đây hai người gặp nhau rồi ủa mà tại sao em thích dạ thì à, lúc đó là trường em có à, nói chung là một trong những trường ở trong miền nam á, mà được ừ, về hướng dẫn á mấy anh chị bên quân đội á thì em nhìn phong thái của mấy anh chị rất là thích rất đặc biệt là mấy chị nữ em rất là thích nên em về em cũng nói ba mẹ vậy đó ba mẹ cũng đồng ý nhưng mà khi được nghe được tin phải ra tới ngoài bắt học á nên thôi dạ nên thôi rồi à, tình trường em thì sao mình có trải qua mấy mối tình rồi dạ chị nhìn vậy thôi chứ chưa qua ai á chị chưa mối tình nào hết dạ rồi đi học rồi tới giờ luôn cũng không có luôn dạ lý do tại sao đẹp dễ thương đẹp gái vậy mà không ai để ý hả dạ nói chung thì có thì cũng có nhưng mà dạng như là em cảm nắng rất nhanh nhưng mà cũng tắt nắng rất là nhanh em thích cái anh đó ờ, bạn đó xong cái quan tuần sau nó hỏi ủa sao xong không nghe mày nhắc nữa nữa tôi thấy không còn gì nữa không thích nữa chết rồi vậy là bây giờ ai làm sao mà ở bên cạnh em là phải làm gì mới mới mới hoài đúng không lúc lúc nắng lúc mưa thì khó nhờ em trai lo không em trai dạ mình nếu mình cố gắng thì ờ, cũng ờ, không vấn đề gì cả em à, trải qua mấy mối tình rồi dạ chính thức thì chưa chưa luôn hả dạ. lý do tại sao có thể chia sẻ được không trước kia là em cũng à, đi à, học học xong rồi là mình đi thi vào môi trường quân đội thì trong thời gian đồ các thứ rất là hạn chế ừ. ra ngoài ít điện thoại thì cũng cấm sử dụng ra trường thì trong công tác trong môi trường đặc thù thì cũng ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài cộng thêm với cái tính của mình là ít ít nói với à, ít nói nhút nhát nữa nè trong trắng trinh nguyên ha chưa có ai có mối tình nào em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào em trai dạ của em thì à, đầu tiên là về ngoại hình thì em à, ngoài bình thường còn à, về tính cách là biết quan tâm chia sẻ biết kính kính trên nhường dưới và hết có điều gì em không thích ở người bạn gái hay cảm ràm giả sử như là lúc lúc mình là làm sai một cái gì đó cái gì không đúng mà nói hoài đúng không mà sau này mà mình có lỡ mắc phải cái ờ, khuyết điểm gì mà lại lại lấy cái đó ra lại nhảy <laughs> dạ, em có hay cảm ràm em chắc có chị nói chung là cũng dài lắm chị Vì tính em cũng hay tăng động nữa chị tăng động là sao <laughs> ừ, ví dụ như có cái chuyện gì đó mà kích thích em quá là em sẽ không được bình thường nữa là em làm gì dạ thì ờ, em cứ như con điên vậy chị tưng bưng <laughs> không tự kìm nén được phải có người khác kìm lại <laughs> yên tâm với môi trường quân đội anh ấy sẽ rèn giũa em rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào cao ráo ờ, dễ nhìn biết quan tâm em biết lắng nghe em là con út nên cũng được thương nên em cũng muốn là nó cũng phải nghiêng như là ví cũng quan tâm đến gia đình em rồi cao ráo thì cũng hơi cao dễ thương thì rất dễ thương có điều gì em không thích ở người bạn nam tính là gia trưởng thì em cũng không thích nhậu vô uống vô chị mà nó nhiều em cũng thích thà uống vô rồi ngủ chứ đừng có ngồi nhảy nhảy, nhảy, nhảy với em anh kia có nhậu không em dạ ừ, đó điều không thể tránh khỏi chị mà nhậu vô làm gì dạ nhậu xong đi ngủ chị có thể là mình um, uống một cốc nước rồi mình uh, trước khi đi ngủ chị vậy được dạ. đừng có nhậu vô mà ngồi lải nhải lải nhải nha cao nhưng mà chưa ráo hai người này có cặp mắt to y như nhau hả ừ, long mi dài bên đây long mi trời sao dài dữ vậy em ừ. gắn long mi giả hả à, miếng long mi dài dữ vậy trời tôi lần đầu tiên mới thấy con trai mà long mi dài vậy luôn á vậy cái Long mi hả em dạ, không tự nhiên hả một người thì ở đồng nai một người ở thành phố hồ chí minh mình hẹn hò sao em cuối tuần thì đơn vị sẽ tạo điều kiện à, được nghỉ à, thứ bảy chủ nhật có điều kiện à, lên thăm bạn gái mặt mày căng thẳng vậy à, cưng ừ. cưng vui lên cũng thiếu quý chứ bộ em cao mét mấy em cao mét sáu hai nhìn chị cái coi trời ơi chị không dám nhìn lát sao dám nhìn bạn gái trời sao mắt ông này ướt dữ vậy Muốn khóc hả không không mắt ướt á đa tình quá vậy mắt đa tình lắm á có hay khóc không dạ không vậy em có lãng mạn không cũng không thực sự lãng mạn lắm trời ơi ông nhát quá vậy trời có nào mình hỏi hồi ông khóc không dễ gì mắt em to là lông mi em không dài bằng lông mi ảnh đâu nha coi bên đàn gái sao mà cũng tăng động quá nha trời em gái mắt anh ấy lông mi dài luôn thậm chí dài hơn em luôn á nhưng mà em xin hơn ảnh thấy cảm nhận về ảnh sao em thấy em tăng động quá nè anh nghiêm anh ít nói quá anh nghiêm ít nói lắm á em có thích sự lãng mạn không dạ hầu như ai cũng thích sự lãng mạn nè nhưng anh này hơi khô chút xíu yên tâm em em tạo lãng mạn cho tạo lãng mạn hả dạ tưởng tượng buổi đầu tiên mình hẹn hò sao cho lãng mạn à? thì em kêu ảnh sẽ ờ, mua hoa nè ừ. Ờ, đứng ngay ờ, cái chỗ em ở anh ừ. rồi thì đợi em ra tặng hoa cho em rồi nói chuyện này nọ kia các kiểu miễn sao anh nói ừ, hài hước rồi nói anh chung không nói luôn rồi sao thôi để em nói luôn cho anh được phải trực cơ quan thậm chí là đêm hôm lúc đó đó mà con khóc con bệnh gì đó mà có nhiệm vụ thì anh phải đi luôn giờ giấc đi chơi nó không được nhiều lắm được không dạ về cái vụ mà chăm con hay là gia đình gì đó thì em cũng có xác định là khi mà cưới á là em cho ba mẹ em lên xe hoa chung với em à hiểu rồi tức là cho ba mẹ em <laughs> lo luôn cho con em gì đúng trời ơi tội nghiệp ông bà già giờ khổ cứ nuôi con cháu không anh dần hỏi kiến người thân đi em gái đi với ai em Dạ em đi với mẹ em, chị, anh chị ruột của em Với cái hội ế công ty với hội bạn ế luôn ạ à. Trời ế hết luôn vậy đó hai em Dạ Dạ chào uh, cô Cát Tường với chú Huyền Linh Dạ à, Nói thẳng là bé Trân á, là con gái út ở trong gia đình Thành ra được cưng lắm Nên nó không làm công chuyện gì hết á à, Chỉ có đi làm thôi, đi học xong rồi giờ đi làm thôi Cậu bên đây thì à, thấy được, hiền Cậu à, nếu cậu ưng á thì cậu phải à, chịu khó bé nó hơi cưng chút xíu nhưng mà bé rất được bé rất tánh tốt dạ vâng cần mình quyết tâm là được là không gì không thể cậu đáng chăm sóc thương bé nhiều à tôi chỉ cầu mong như vậy thôi cảm ơn cô rồi xin à, mời đại diện của à, người nhà à, em đến với thủ trưởng đơn vị Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường Chào, chào em gái xinh tươi Chào cô Họ nhà trai, chào gia đình nhà gái xin nói thêm một chút về ờ, em Hùng. Hùng thì ờ, rất là là hiền, mà nhát lắm, và là hay thẹn thùng À, <laughs> nhưng mà rất là tốt, thật tính lắm. À, cái thứ nhất, cái thứ hai thì bản thân Hùng thì cái nãy chưa giới thiệu hết, giới thiệu thêm về Hùng một chút nữa là Hùng là học sĩ học viện hậu cần, khoa xe máy. À, hiện nay đang quản lý cái đội ngũ uh, lái xe và xe của đơn vị thế thôi còn à, đối với em gái sinh tươi bên này thì à, không xin phép là không dám nhận xét nhưng mà thấy là rất là lanh lợi và hoạt bát có hai cái tương đồng với nhau một là e, em nói là mắt em to thì bên kia có mắt không lớn nhưng mà có mắt ô tô to cái thứ hai nữa là yên tâm cái vụ nhậu là hiền thì đương nhiên là về là sẽ ngủ yên tâm rồi anh khẳng định được như vậy tại vì là ở cùng cơ quan của đơn vị là biết rất mong là như cô nói đấy hai bạn sẽ tạo cho cơ hội chúc hai bạn thành công thưa đồng chí bây giờ à, kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha Em có cảm nhận ờ, gì về anh? Dạ, thì nãy giờ thì em thấy anh rất là hiền, ít nói Không biết em tăng động quá làm anh sợ mà À không, anh thì bình thường thôi Thứ bảy nhật em có phải đi làm không? Ừ, dạ, đối với công việc của em á, thì em làm tới thứ bảy Nhưng mà trong một tháng chủ nhật sẽ có một chủ nhật phải trực Không biết anh sắp xếp được không ạ? À, cái đó không thành vấn đề em Mà anh, nhà em có những cao thủ nguy hiểm á Thì không biết anh chống đỡ được không ạ? À? tại vì cao thủ nhất là giờ bữa nay ba em bận không có đi được ba em rất là trôn người em đây 23 à, năm sống với ba em là trong tư thế toàn phòng thủ không anh chôn theo cách à, như như thế như thế nào không ba em chỉ chôn vui thôi nhưng mà nếu mà những người nào mà không cứng á là sẽ bị ba em hằng gục hết à em thì à, anh thì ừ, đội thì có gì thì nói đó thôi cũng không anh đoán là chắc ba em không ờ, chôn được anh nhiều đâu anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á <laughs> Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi Anh à, anh có một đặc điểm điểm là làm mỗi khi là căng thẳng là anh hay hay quên Cách trả lời cũng như không Em có nhớ tên bạn trai không? Dạ tên Hùng á. Thôi gì giới thiệu lại đi Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân chân trong từ chân trâu chứ không phải cái chân rồi rồi anh nhớ rồi không biết là anh có chấp nhận cho ba mẹ em lên xe hoa chung không ạ là là đi về <laughs> chung ở chung á hả um, vâng cái đó thì um... được em ạ được mà mặt căng dữ vậy trời ông này cũng làm công chuyện căng thẳng quá đúng là tình yêu anh này nhát quá bây giờ hát bài coi mạnh mẽ lên nào đồng chí uh, ờ, thiếu quý bắt đầu nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi bây giờ nè em sẽ có ờ, khoảng độ chừng 30 giây thể hiện cái mạnh mẽ của người đàn ông thí dụ như là nghĩ nghiêm gì đó ha quân lệnh gì đó em làm thử coi coi có sợ không làm bắt cổ làm kìa là thôi thì... gì đó thì khi khác về về làm sao hả khi khác về về làm sao không làm luôn đi không khi khác nào đứng lên đồng chí tân đứng lên coi thử coi Trời ơi, làm thử coi Đồng chí Thiếu Quý không? Nghe lời tôi Nào, Bình Nhất, đứng lên Em, em muốn coi Nghỉ em, em, em ngồi xuống Đấy nghiêm kìa Ngồi xuống đi em, ngồi xuống đi em Sao em đánh giá gì anh này? Em thấy em tăng động anh này có vẻ hiền quá không biết không có đâu em. em không Kìm được đó, em tăng động em cứ làm gì khùng khùng điên điên Anh chỉ cần anh ngồi nhìn nhìn em vậy cái tự nhiên em ngại quá em thụt xuống à Đồng chí Tân, quét nhà Đồng chí Tân, giật quần áo Trời ơi, cắn chổi lại <laughs> đồng chí hùng quét đi chốt lại bây giờ trong tim mình đang suy nghĩ điều gì anh từng nghe một ờ, người ờ, nói là cuộc sống ờ, chỉ thực sự có nghĩa khi và chỉ khi có việc gì đó để làm có ai đó để yêu và có gì đó mơ ước ở tương lai anh mong em hãy cho chúng cho anh và cho chúng ta một cơ hội để được tìm hiểu để tiến tới xa hơn nữa mặt ta bên đây nghiêm trang ừ, lắm mà mặt cô cô cứ cười hoài vậy cô dạ tay anh có run không anh không tay anh bình thường dạ dạ không em hỏi thôi để biết anh run để bấm nút được không á thì nếu nói em em bấm hồ nhiều bước không em em cứ yên tâm là mọi thứ vẫn ổn với tình yêu bao giờ con người cũng cảm giác mềm nhũng ra hãy thông cảm cho anh ấy bởi vì tôi biết rằng trái tim anh ấy cũng đã rung động đấy suy nghĩ thật kỹ nhá một 2 3 Hết thời gian Mẹ lỗ tai dữ không Chúc mừng đồng chí Hùng Đồng chí Tranh Cầm tay Bấm nút rồi mà mặt vẫn nghiêm trọng hả Hùng Cười tươi lên Đồng chí Hùng Hùng đồng chí Hân Trân Em em có ý kiến Em thấy anh nhát quá thôi để em em, em thủ Ừ vậy đi Vậy cũng được nữa Không em em làm được Em làm được Cái này đồng chí Hùng làm được Đừng có giành đúng bằng cái chân hung ngược lại trời ơi sao mẹ vui dữ vậy